Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 28 tháng 9 năm 2021, tức ngày 22 tháng 8 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Mão hôm nay là Tân Dậu, Ất Dậu. Con giáp xung tháng Đinh Dậu là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý, dưới sự trợ giúp của chính tài, sự cố gắng suốt một thời gian dài của người tuổi Tý đã được cấp trên ghi nhận, Hôm nay, bạn có thể nhận được tiền thưởng, còn tương lai, bạn sẽ tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Trên phương diện tiền bạc, lối sống tiết kiệm cũng giúp ích bạn rất nhiều trong thời điểm này. Trong khi mọi người còn đang vất vả kiếm tiền thì bạn vẫn luôn dư giả, thậm chí còn có tiền đầu tư. Hãy duy trì lâu dài thói quen tốt đẹp này nhé. Thủy sinh mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hòa hợp, Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. Con số may mắn là 32, 75, 2. Tử vi tuổi sửu. Kiếp tài giáng họa, người tuổi sửu dễ vướng vào chuyện tranh chấp với đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn quá cứng đầu nên không muốn nghe theo sự sắp xếp cũng như không chịu thỏa hiệp với bất cứ ai. Bạn vốn là người quyết tâm và kiên trì với mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên, bạn không nên sống ích kỷ chỉ biết đến cảm xúc của mình. Đôi khi, bạn cần phải quan sát xung quanh và làm theo điều mà phù hợp với số đông nhất. Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình, như thế thì khúc mắc sẽ ngày một lớn dần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. Con số may mắn là 02, 43, 3. Tử vi tuổi dần Thiên quan gây rối, người tuổi dần dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với cấp trên của mình. Bạn có thể bảo vệ quan điểm của mình nhưng chú ý cách diễn đạt, đừng để cấp trên cảm thấy rằng bạn là một người không biết điều. Trong ngày hôm nay, bạn cũng có thể trở nên nóng nảy, dễ bị kích động khi nghe thấy lời khích bác của kẻ tiểu nhân. Để giảm bớt rắc rối không cần thiết, tốt nhất bạn hãy nên học cách bỏ ngoài tai những lời vô nghĩa. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì vậy, bản mệnh nên sắp xếp kế hoạch thực hiện cho phù hợp để gặp được nhiều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. Con số may mắn là 21, 55, 4. Tử vi tuổi Mão Do có tam hội trợ giúp, người tuổi mão gặp được nhiều điều thuận lợi trong công việc. Hôm nay là một ngày may mắn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ, chứ để lỡ thời cơ. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và có thể người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người quen của bạn. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình phải làm những gì cho tương lai. Tuy nhiên, dù công việc bận rộn đến mấy, bạn cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên làm việc quá sức. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. Con số may mắn là 04, 65, 5. Tử vi tuổi thìn. Mộc khắc thổ, người tuổi thìn gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày hôm nay. Bạn và nửa kia đều quá nóng nảy nên có những chuyện vốn tưởng như rất nhỏ nhặt lại có thể khiến đôi bên trở nên cáu gắt. Khi xích mích nổ ra, bản mệnh nên đặt mình vào vị trí của người ấy để có thể hạn chế bản thân lỡ lời gây tổn thương cho đối phương. Bạn có biết rằng những lời nói tuy vô hình nhưng lại có lực sát thương rất lớn và lâu dài hay không? Tỷ Kiên cho thấy trong lĩnh vực sự nghiệp, bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, Chẳng ai muốn bản thân phải chịu thiệt thòi, nhưng bạn cũng không nên vì thế mà chủ động tổn hại tới người khác. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dần, thân. Con số may mắn là 15, 89, 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi trốn công sở. Những lời đặt điều sai trái có thể khiến bạn ức chế, thậm chí tổn thương. Cho dù tình huống gặp phải là gì, bạn cũng cần chú ý cách ứng xử của bản thân, đừng để những hành động bốc đồng của mình trở thành bằng chứng để kẻ xấu có cớ lợi dụng. Hãy luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo nhé. Mộc sinh hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, đừng ngại ngần giấu trong lòng, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để cùng tìm ra cách giải quyết hợp lý. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Con số may mắn là 03, 75, 7. Tử vi tuổi ngọ Tam hợp đem tới nhiều ảnh hưởng tốt cho tinh thần của người tuổi ngọ, giúp bạn luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy bạn chưa từng tiếp xúc. Tuy nhiên, bạn cần phân biệt rõ sự nhiệt tình và nóng vội. Hãy suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Thêm vào đó, bạn cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không rơi vào cảnh cả thèm chóng chán. Mộc sinh hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình một cách tình cờ, và hai người ngay lập tức có hảo cảm với đối phương. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. Con số may mắn là 20, 60, 8. Tử vi tuổi mùi, Mộc khắc thổ, người tuổi mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Vì vậy, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới có ý định tiếp cận mình, tránh để bản thân sa ngã vì ham vui. Đặc biệt, với những người đã lập gia đình, bạn càng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với người khác giới khác. Trước khi làm việc gì, hãy nghĩ đến người thân, đừng để hành động tội lỗi và những lời bàn ra tán vào gây tổn thương những người thân thiết nhất với mình. Trong công việc, kiếp tài cho thấy dù bản mệnh là người thẳng thắn, nhiệt tình nhưng đôi khi bạn trở nên bốc đồng, nóng vội, thậm chí là hành động mù quáng. Nếu không sửa đổi mặt tính cách này, bạn khó nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Hợi. Con số may mắn là 78, 90, 9. Tử vi tuổi thân. Dần thân tương xung báo hiệu một ngày làm việc vất vả với người tuổi thân. Dù kết quả đạt được chưa chắc đã như mong muốn, nhưng bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi như đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho bản thân. Hãy nhanh chóng lên kế hoạch hâm nóng cảm xúc cho đôi bên nếu không muốn tình cảm giữa cả hai trở nên lạnh nhạt. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay, thì bản mệnh nên đi về hướng Bắc để gặp tài thần hoặc hướng Đông Nam để gặp hỷ thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tuất. Con số may mắn là 31, 59, 10. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi dậu dễ suy nghĩ bi quan dưới tác động tiêu cực của thương quan, thậm chí bạn còn có suy nghĩ bỏ cuộc vì áp lực công việc quá nặng nề, Tuy nhiên, nếu hành động nông nổi thì sau này bạn sẽ phải hối tiếc đấy. Nếu quan hệ giữa bạn và cấp trên chưa được tốt thì trước hết, bạn cần tự đánh giá bản thân xem sao. Có thể chính cách hành xử nóng nảy của bạn là nguyên nhân khiến bạn bị mất điểm. Đừng vội đổ lỗi cho người khác khi chưa xem lại mình. Kim Khắc Mộc khuyên bạn nếu gặp khó khăn thì bạn không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc với những người mà bạn luôn tin cậy. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. Con số may mắn là 25, 60, 11. Tử vi tuổi tuất. Tỷ kiến gây rối, người tuổi tuất dễ vướng phải những tranh chấp với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững lập trường của mình, không để những lời đồn thổi hoặc tiền tài che mờ mắt, Trước khi đưa ra bất cứ phán xét nào, bạn nên chú ý quan sát và lắng nghe đa chiều, bởi những điều bạn trông thấy tận mắt hoặc nghe đồn chưa chắc đã sự thật. Đừng giữ suy nghĩ võ đoán rồi hành động sai lầm. Mộc khắc thổ báo hiệu một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể xảy ra giữa bản mệnh và nửa kia. Dù có nóng nảy đến mấy thì cũng hãy đặt mình vào vị trí của người ấy, biết suy nghĩ cho người ấy, đừng nói ra những lời tổn thương lòng người. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ dần, ngọ, dậu. Con số may mắn là 34, 62, 12. Tử vi tuổi hợi. Nhị hợp giúp người tuổi hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Một khi bắt tay vào làm công việc gì, dù lớn hay nhỏ, bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn,